hàng ngàn cảnh sát quân nhân vào Nam chống dịch. Sáng 21 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân đưa người vào Nam chống dịch. Bên cạnh đó còn có đoàn của Học viện Quân y cũng lên đường Nam tiến. 37 cán bộ của lực lượng cảnh sát giao thông được điều vào thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch. Tất cả đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine theo tuổi trẻ từ 21 đến 23 tháng 8 sẽ có khoảng 1.000 quân nhân vào Nam chi viện chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất quân khu 7 hỗ trợ 6.000 quân nhân, bác sĩ. Trong khi đó, lực lượng quân y cử 295 cán bộ chia làm 60 tổ vào thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tổ hai bác sĩ và ba học viên của học viện quân y sẽ đến nhà thăm khám, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19, điều trị cả những bệnh nền khác và làm bất cứ nhiệm vụ gì người dân yêu cầu, theo lời Trung tướng Đỗ Quyết nói với báo chí Việt Nam. Lực lượng này có nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường, chăm sóc F0 cách ly, điều trị tại gia, phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao, theo VN Express. Cục Hàng không Việt Nam đã được đề nghị phối hợp tổ chức vận chuyển số cán bộ trên vào Nam. Tại cuộc họp 19 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao quân đội chủ trì lo lương thực thực phẩm cho người dân. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Hậu Cần, Quân khu 7 và Quân khu 9 thành lập 7 bệnh viện giả chiến để tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn phía Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quân y tham gia chống dịch hiện có khoảng 2.300 người ở 7 bệnh viện giả chiến truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y miền Đông, Quân khu 7 và Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID nặng thuộc Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. Thành phố Hồ Chí Minh, nhà ai ở yên nhà đó từ 23 tháng 8. Động thái trên nhằm đáp ứng biện pháp tăng cường chống COVID-19 của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh Cụ thể là từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, người dân thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Tới trưa 20 tháng 8, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 16 tăng cường. Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó thành phố siết chặt các biện pháp chống dịch COVID-19 với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch. Theo đó, người dân thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu ở nhà thực hiện 5K, không tập trung mua gom lương thực, thực phẩm mà thành phố sẽ tổ chức cung ứng tận nhà – ngành y tế tập trung điều trị cho bệnh nhân nặng, xét nghiệm ở những khu vực nguy cơ cao, vùng đỏ và đẩy mạnh tiêm vaccine cho dân. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ thêm 28.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế đi xuống, dịch bùng phát, chưa thể kiểm soát, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Trung ương hỗ trợ 28.000 tỷ đồng để giải quyết vấn đề an sinh, giúp chống dịch. Khi mới bùng phát, ngoài gói 26.000 tỷ đồng do Trung ương triển khai, phạm vi cả nước thành phố chi hai gói tổng kinh phí gần 1.800 tỷ đồng giải ngân từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ này chưa đủ giải quyết khi số lượng người gặp khó khăn quá lớn. Nhiều người đã đăng ký nhưng đến nay chưa nhận được vẫn phải chờ. Theo thống kê của thành phố, có 1 triệu rưỡi hộ dân với hơn 4.7 triệu người đang khó khăn. Các đợt giãn cách kéo dài khiến số thu ngân sách có xu hướng giảm dần từ tháng 5, tháng 6 và sẽ không đạt được dự toán trung ương giao năm nay khoảng 365.000 tỷ đồng. Việt Nam vượt ngưỡng 10.000 ca COVID-19 một ngày. Bộ Y tế Việt Nam cho biết có thêm 10.654 ca mắc COVID-19 tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 19 tháng 8, mức cao nhất từ trước tới nay. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 4.425 ca và Bình Dương là thứ hai với 3.255 ca. Long An có 545 ca, trong khi đứng thứ tư là Tiền Giang 478 ca. Tin cho hay có 380 ca tử vong, với thành phố Hồ Chí Minh chiếm 80%, 307 ca. Tổng số ca nhiễm ghi nhận trong nước từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 308.560 ca, gấp hơn 3 lần kịch bản 100.000 ca mà chính phủ đưa ra vào tháng 6 và hơn 10 lần kịch bản 30.000 ca nhiễm mà chính phủ Việt Nam đưa ra vào tháng 5. Tin cho hay có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc trong nỗ lực chống COVID-19 thời gian qua và 3 người tử vong. Ngoài đối mặt với lây nhiễm, y bác sĩ còn chịu áp lực nặng nề về tâm lý khi bệnh nhân quá đông trở thành nặng nhanh, tỷ lệ tử vong cao, thiếu trang thiết bị, máy móc, đồ bảo hộ, ăn uống ngủ nghỉ qua loa, theo VN Express. Hai tháng qua, hơn 12.000 y bác sĩ từ miền Bắc, Trung đã vào tâm dịch phía Nam, trong đó 7.000 người chi viện thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 người phân bổ các tỉnh còn lại. Bản tin báo điện tử này cho biết. Thực chi được 2.2% quỹ vaccine COVID-19. Liên quan tới quỹ vaccine phòng chống COVID-19 mà chính phủ Việt Nam thành lập hồi tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý cho biết tính đến thời điểm 18 tháng 8, quỹ đã xuất tổng cộng là 197 tỷ đồng theo 3 đợt. Theo Ban Quản lý quỹ, dự kiến trong quý 3 2021, quỹ sẽ xuất 450 tỷ đồng để mua vaccine, trang tin chính phủ cho biết. Như vậy, với số tiền quỹ đã tiếp nhận được tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 8 là 8.626 tỷ đồng, quỹ này mới thực chi được có 2.2%. Số vốn nhàn rỗi chưa sử dụng đến của quỹ được gửi lại các ngân hàng thương mại có uy tín, có năng lực theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất. Toàn bộ số tiền thu được nhập quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất trong nước và triển khai sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo quy định, theo bản tin này. Hồi đầu tháng 7, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, theo tính toán của Bộ Y tế để đạt miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần mua 150 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương dự kiến bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và chỉ huy động đóng góp từ cộng đồng khoảng 9.200 tỷ đồng. Như vậy, tới nay, dù chưa tính phần ngân sách địa phương, riêng tiền ủng hộ từ cộng đồng đã gần đạt được ngưỡng mục tiêu đề ra, bản tin cho biết. Pfizer hay Sputnik Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt 6 loại vaccine sử dụng khẩn cấp là Sputnik, Pfizer, BioNTech và AstraZeneca, Oxford, Moderna, Janssen và Verocell, Sinopharm – Danh sách 7 loại vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sử dụng khẩn cấp không có vaccine Sputnik V của Nga và hiện chưa rõ vaccine Sputnik V về Việt Nam được tiêm cho các nhóm nào. Ngày 12 tháng 7, tuổi trẻ đưa tin chính phủ Việt Nam đã có nghị quyết đồng ý về việc giới thiệu tập đoàn TNT vào đàm phán mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V của Liên bang Nga. Một cựu chuyên viên Bộ Y tế Việt Nam muốn ẩn danh nói với BBC rằng vào thời điểm đó Việt Nam đang rất cần vaccine nên mua từ nhiều nguồn. Nhưng dường như mới chỉ là hợp đồng khung ở dạng đàm phán nhưng chưa mua vì sau đó Việt Nam đạt được thỏa thuận với Pfizer, người này nói thêm. Với hai thỏa thuận với nhà sản xuất Pfizer, Bộ Y tế cho biết sẽ mua được tổng cộng gần 51 triệu liều vaccine Pfizer